Thủ đô Hà Nội không chỉ được biết đến với những địa điểm tham quan nổi tiếng, những khu vui chơi hiện đại, mà nơi đây còn thu hút giới trẻ bởi những địa điểm chụp ảnh tuyệt vời. Nếu bạn đang muốn tìm một nơi thật đẹp thật lãng mạn và độc đáo, thì Thảo Nguyên Hoa Long Biên chính là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn với một không gian rộng lớn ngập tràn hoa và rất điện ảnh. Thảo nguyên hoa là xứ sở của nhiều loài hoa, những luống hoa trải dài trên thảo nguyên rộng hơn 6 hecta, đẹp tới mức khiến người ta có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên cổ tích. Tại đây bạn thả sức săn những khung hình đẹp nhất. Với diện tích rộng lớn được thiết kế tỉ mỉ với rất nhiều không gian đẹp và độc đáo, tạo nên mỗi góc nhìn một vẻ đẹp rất riêng. Vì vậy khi đến đây bạn sẽ thật sự bất ngờ, phim Trường Long Biên Hà Nội. Mới đây cho ra mắt một con đường lá phong với màu lá đỏ lãng mạn, mang tới làn gió mới mẻ cho giới trẻ Hà Thành đến check-in, tái hiện cảnh đẹp lãng mạn mùa thu trong những bộ phim của Hàn Quốc, giúp các bạn trẻ thỏa mãn được đam mê sở hữu những khung hình và những bức ảnh đẹp. Là điểm nhấn du lịch ngắm hoa chụp hình của thủ đô với nhiều sắc màu độc đáo, mọi người không cần phải đi xa vẫn có được những bức hình đẹp. Ngoài hàng cây lá phong rực rỡ còn có phối cảnh là những ngôi nhà gỗ, cối say gió, với bầy dê đàn cừu, làm không gian nơi đây vô cùng quyến rũ.